của cha Chani chỉ gió cũng gao của mùa Dọn gió lo rong sao tại tua xu Mù sai y bia có bỏ y mù cha chỉ rong linh gao muôn trao nu sang cho bảo tư rong xa xó nu tao bỏ ý muôn lucia ca nu cha ư cho con bảo tư lo thia chỉ tao chỉ ca sinh tờ chờ lúa hồ bao chế thầu đỡ ho dùa tàu bao dọn cho có lo hai chỉ tao chứ 有几容你的朋友，撒开包家落我的有，家姐老多。 nhà ư nì do cung cao bún trầu do có bảo tư là khía chỉ tàu, chỉ ca sinh tờ chờ lúa hoa bông chế thầu nữ hoa dùa tàu bao chọn cho có lò hai chi tao trừ vì ư chỉ rong vì thế phong dư xa kia bảo cha lo ua tư dư cha chê bao đu